Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn à, đang có mặt trong buổi livestream tối nay. À, với cô với chủ đề là chứng khoán cuối tuần hỏi và đáp ạ. Thì anh chị em hỏi bất cứ câu hỏi nào, bất cứ lệnh nó à, liên quan đến à, thị trường chứng khoán à, từ nay đến gì ạ? Thằng à, đầu tuần sau, anh chị em hỏi bất cứ điều gì thì anh chị em hãy gì ạ? Comment đặt câu hỏi ở dưới thì Dũng sẽ trong một vài phút nữa Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em tất cả những câu hỏi của anh chị em và các bạn đây chúng ta gọi là chương trình hỏi và đáp hello à, bao nhiêu anh chị em à, có nghe rõ nghe rõ cái uh, âm thanh mà Dũng nói thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em nghe rõ thì comment số 1 à, Dũng sẽ có khoảng độ 3 à, đến 40 phút để trả lời tất cả tất tần tật các câu hỏi của anh chị em nên chính vì vậy thì trước khi để trả lời tất cả câu hỏi của anh chị em thì anh chị em cho Dũng một like like và phần like để Dũng uh, uh, chia sẻ với chúng ta Ok ở đây thì ờ, Dũng đang nhận được rất nhiều câu hỏi như là câu hỏi của, à, rất nhiều anh chị em đã có mặt bạn à, Lý Văn chắc là Lý Văn Hanh Xin chào bạn Lê Tuấn Nghĩa bạn Bạch Long bạn à, Bùi Triển bạn Thanh Khúc bạn à, Phạm Quang Ngọc Ok xin chào bạn à, Sơn Phạm bạn Hoàng Anh bạn Lê Tuấn Nghĩa bạn Hoàng Tùng Hồng Vân Dương Mạnh Tuấn à, Dương Mạnh Hùng Ok, xin chào Đoàn Nghĩa Khánh Duy. Xin chào Hoài Nam. Xin chào bạn uh, Trần Thắng. Xin chào bạn uh, Minh Dương Anh. Dương Anh Minh. Ok. Xin chào bạn Phương. Bạn Nguyễn Nguyễn, bạn Phạm Đình Trường và rất nhiều anh chị em đang có mặt à, trong buổi livestream hôm nay xin chào bạn Bích Hạnh bạn Tuấn Hoàng ok anh chị em có thể like cho Dũng một like được không nếu anh chị em à, đang có mặt thì à, hãy like cho Dũng một like và chia sẻ video này để cho số lượng à, à chúng ta và anh chị em vào đông đủ 200 thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ chia sẻ video này thế thì Câu hỏi hôm nay các bạn có thể đặt bất cứ câu hỏi nào về thị trường. Xin chào bạn Phạm Văn Anh, bạn uh, Vũ Văn Thạc, Nguyễn Vinh, Trung Quý, Thu Vũ, Dương Tuấn, Dương Tân và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở trong cái buổi hôm nay. Ok, à, chúng ta có thể bây giờ đầu tiên nhé, nếu anh chị em bắt đầu chúng ta hỏi câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình hôm nay. Thì trước khi hỏi câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình hôm nay thì Dũng kể muốn muốn kể anh chị em một cái câu chuyện đó là gì ạ? Thế thì thường thường là chúng ta trước đây thì khi mà mình mới tham gia thị trường chứng khoán á, thì gần như là mình rất thích ngày nào cũng giao dịch và trong quá trình giao dịch thì nó sẽ bị nghiện tức là giao dịch nhiều dẫn đến nó bị nghiện tức là mình cảm giác là không giao dịch thì mình cảm giác nó đang bị thiếu thiếu cái gì đó thì tuy nhiên thì ờ, trong những giai đoạn kiểu như sóng hồi ấy, thì cái khoản lợi nhuận tức là đang bị đầu tiên là gì ạ à, trước đó thì có thể là do một yếu, tố nào đó mình có thể bị à, lỗ hoặc là không lãi không được bao nhiêu không nhiều lắm nhưng thường sau khi sóng hồi thì mình kiếm được khá khá tức là cũng có độ lợi nhuận khoảng độ 10 đến 15 thậm chí một vài trường hợp thì 20 25% Tuy nhiên thì khi mà bắt đầu uh, cái cái cái lợi nhuận bắt đầu khá khá một chút thì thường mình sẽ sử dụng margin nhiều hơn à, mình sử dụng margin nhiều hơn và sau đó thì à, mất khoảng độ tức là chúng ta thấy kiếm lợi nhuận thời điểm đó thì mình kiếm lợi nhuận phải mất một tháng đến tháng rưỡi thì bắt đầu mới có lợi nhuận khoảng 20 phần trăm 25 phần trăm à, Tuy nhiên thì sau khoảng 3 4 phiên nhà 3 4 phiên rồi lúc đấy margin nó nhiều hơn và đặc biệt là là mình lại sử dụng đầu tư lúc đấy mình có ít lợi nhuận rồi nên mình đầu tư nó vẫn hăng hung hăng hơn nên khoảng 3 phiên 4 phiên là gần như lại mất lại toàn bộ cái số ban đầu thậm chí là âm vào vốn và quá trình này nó cứ lặp đi lặp lại từ được thì được đôi chút sau đó lại gì ạ à? sau đó có lãi đầu tiên là có lãi đôi chút sau đó nó lên đến khoảng 15 20 phần trăm thì nó lại mất hết và tương tự như vậy không biết bao nhiêu anh chị em đã từng bị như vậy hoặc là đã liên tục như vậy có thể comment số 1 đúng không ạ cái câu chuyện của mình trước khi cái thời điểm mà mình, mình giao dịch nhiều nó nó chính là cái câu chuyện mà không biết bao nhiêu anh chị em đã gặp cái trường hợp này thì có, có thể comment số 1 đúng không ạ tức là chúng ta kiếm được lợi nhuận trong sống hồi này được 15 20 phần trăm khoảng 15 phần trăm là nhiều thì sau đó thì mình lại gì ạ để tiếp tục sử dụng cái đòn bẩy mơ zin tiếp tục lại tự tin tiếp tục lại tham gia nhiều hơn nữa và sau đó thì chỉ cần khoảng 3 phiên thôi ạ, không đến 3 phiên đâu ạ thì nó lại mất toàn bộ số vốn chúng ta bởi vì ở phía trên này nó giảm là giảm rất là lớn tức là chúng ta mua thì chúng ta mua từ đáy đi lên nhưng lên là nó giảm từ trên xuống dưới nên khi mà các bạn thấy rằng là chúng ta mua vào chúng ta thường là mất kiểu dạng như vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta hiểu rõ lần này thế thì uh, trước khi mà uh, để các bạn có thể những câu hỏi đặt ra thì bây giờ chúng ta Dũng sẽ dành đôi chút thời gian để phân tích thị trường đúng không ạ sau đó các bạn đặt câu hỏi được không ok à, đây là bạn à, Hà Văn Toan SSI luôn hiện hữu ờ, ok thế thì ờ, đây một bạn có hỏi là bạn Long Ký theo anh nhịp tới thị trường điều chỉnh bao nhiêu à, thực tế thì mình cũng không chắc chắn là thị trường điều chỉnh bao nhiêu đâu ạ nhưng ở trong mình đầu tư theo cái cái cái cách thức như này để các bạn có thể lưu ý này tức là nếu mà thị trường nó bước vào một chu kỳ chung và dài hạn thì mình sẽ chọn những cổ phiếu dẫn đầu tức là thị trường bước vào chu kỳ chung và dài hạn thì mình sẽ chọn cổ phiếu dẫn đầu mình sẽ đầu tư nha yeah, chọn cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu để mình đầu tư tại vì thường những cái ngành dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu nó có thể kiếm cho chúng ta hàng trăm thậm chí nhiều trăm phần trăm lợi nhuận và khi mà thị trường điều chỉnh thì nó sẽ là điều chỉnh thấp nhất còn những cổ phiếu mà nó không thuộc loại dẫn đầu thì nó không tăng nên chúng ta thấy là trong một chu kỳ đi lên thì cần phải lựa chọn cái ngành dẫn đầu và cổ phiếu dẫn đầu lý do tại sao lựa chọn ngành dẫn đầu và cổ phiếu dẫn đầu bởi vì cái ngành dẫn đầu thì thường nó kéo vn lên nó kéo cả thị trường đi lên và cổ phiếu dẫn đầu thì bao giờ nó chạy đầu tiên và nó có lợi nhuận nhiều hơn so với cổ phiếu khác nên chúng ta cần phải mua ngành cổ phiếu dẫn đầu thế để chúng ta biết rằng là nếu thị trường bắt đầu nó từ đây này đi lên đến đây thì giai đoạn này nó chỉ là giai đoạn hồi đó tức là chúng ta thấy là cả một cái khoảng thời gian rất là dài này thì nó chính là giai đoạn hồi thì khi mà chúng ta đầu tư ở giai đoạn hồi này thì cái việc chúng ta đầu tư thường là chúng ta đầu tư ngắn trước bởi vì chúng ta cũng chưa nắm rõ được cái quá trình này tích lũy thực sự là đã để bước vào chu kỳ lớn chưa hay là nó chỉ là tích lũy Đấy, hay là nó chỉ là hồi trong quá trình hồi thôi nên nếu các bạn đầu tư thì giả sử các bạn nhìn thấy ở, ở giai đoạn này nó mới bước vào một chu kỳ dài hơn thì còn trong trường hợp ở giai đoạn chúng ta gọi là những cái sóng như này đấy chúng ta gọi là sau một quá trình đi lên tạo sóng này hoặc là tạo sóng hai như này thì cả những giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn đầu tư lướt sóng à, thực tế giai đoạn lướt sóng chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khá khá từ 15 đến 25 phần trăm cho một cái nhóm cổ phiếu và chúng ta có thể lướt một hai sóng một hai sóng trong một chu kỳ này giả sử đến đây chúng ta sẽ có một đợt lướt nếu anh chị em để ý một chút thì ở trong cái địa điểm này cũng nhớ không nhầm nhé nhớ không nhầm thì cổ phiếu Vietcombank tăng rất là mạnh ví dụ nhé Dũng đây là cái cái việc mà nếu các bạn để ý một chút là đấy Vietcombank anh thấy không Vietcombank rất mạnh sau cái nhịp như này bởi vì mình là cái người quan sát thị trường rất là kỹ nên mình biết rằng cái cổ phiếu nào nó tăng mạnh thì chúng ta thấy là Vietcombank sau khi lên được nhịp nó rút bỏ thì nó tiếp tục tăng và chúng ta thấy là trong quá trình tăng này tăng cực kỳ lớn trong cái cái, cái nhịp đầu tiên của một sóng hồi như này thế thì ở đây chúng ta thấy là à, với vn 30 chúng ta lại quay trở lại vn 50 thì cái việc ở thời điểm này chúng ta cần phải xem xét là vậy ở đây chúng ta nghĩ là theo các bạn nó đang là xuống tăng hay là sóng hồi đấy sóng sóng tăng lên sóng hồi thế thì bây giờ chúng ta phải phải nhớ câu chuyện ở đây là đầu tư chứng khoán các bạn cần phải có một cái cái kịch bản cho cho, cho đầu tư của riêng mình chẳng hạn sẽ một số bạn vì ờ, các bạn giả sử như là Dũng trong cái quá trình đầu tư thì mình có một cái cổ phiếu như là Techcombank là cổ phiếu mình thấy là cơ bản khá là tốt chẳng hết nhưng khi các bạn hỏi là có mua khi chưa thì mình hỏi chưa thế thì cơ bản tốt tại sao chưa mua bởi vì tất cả như này mình chưa có dòng tiền vào đấy chúng ta nhìn thì chúng ta phải hiểu rõ là nó chưa có dòng tiền vào vậy nó chưa dòng tiền vào thì nó không đi được xa vậy chúng ta mua là chúng ta để dạ, ăn tức là chúng ta mua khi chúng ta mua những cổ phiếu mà chúng ta bảo là tốt và chúng ta lại gì ạ dạ, ừ, à, nắm giữ cổ phiếu nó đợi rất là lâu và thậm, thậm chí là khi thị trường giảm à, khi thị trường giảm nó giảm suốt sâu xuống sâu như này thì chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội nên về bản chất thì mình sẽ không mua cổ phiếu khi mà nó không có dòng tiền lớn cơ bản tốt thì kệ nó anh chị em hiểu không cơ bản tốt kệ nó đây không phải là cách đầu tư khôn ngoan và chúng ta cần phải gì ạ xem là có dòng tiền tham gia phải không thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là trong đầu tư của nhà đầu tư thì các bạn dù các bạn đầu tư theo trường phái nào cho nữa thì các bạn cũng phải hiểu rõ rằng là dòng tiền đang tập trung ở đâu thế thì nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là thực tế thị trường tại thời điểm này nó chưa có dòng tiền tập trung vào một nhóm ngành nào cụ thể các bạn nhá nó chưa có tập trung vào một nhóm ngành nào cụ thể để kéo thị trường đi lên nên nếu bạn vì bạn yêu thích cổ phiếu bạn nắm giữ cổ phiếu nào đó và bạn thích thì cái điều này các bạn thấy là sẽ rất là rủi ro trong quá trình đầu tư thế thì chúng ta quay trở lại câu chuyện đây à, nếu nhà đầu tư khôn ngoan các bạn nhá đây là chúng ta phân tích ở cái đoạn đầu trước sau đó các bạn đặt câu hỏi để Dũng trả lời nhà đầu tư khôn ngoan thì các bạn cần phải biết rằng là trong những cái hồi tức là trong quá trình giảm này các bạn đầu tiên là cái gì giảm thường cái nhịp giảm đầu tiên biến động rất là lớn này đưa nó giảm sâu và nó kéo lên rất mạnh chúng ta gọi là biến động lớn các bạn nhá lưu ý cho Dũng này, này tức là khi mà nó giảm rất là mạnh như này sàn mấy chục điểm thậm chí là 7 80 điểm thì thường nó hồi nó biến động lớn và cái hồi này nó sẽ không ổn định các bạn nhá hồi là ổn định thế thì chúng ta nhìn thấy cả một cái quá trình giảm như này đây là nhịp lớn và sau đó nó hồi và cái nhịp này là nhịp nhỏ hơn chúng ta gì đúng không ạ vậy khi nó nhịp nhỏ hơn và chúng ta đây là đáy thì bây giờ lên đến đỉnh này này đây là chúng ta gọi cái đỉnh ngắn hạn hay vùng kháng cự ngắn hạn vậy vùng kháng cự ngắn hạn này chúng ta vùng kháng cự ngắn hạn này thì bây giờ nó rơi xuống đây bây giờ nó sẽ giảm đây và cả một quá trình ngắn này chúng ta là quá trình gọi là tích lũy các bạn lưu ý nhá cả quá trình này chúng ta gọi là quá trình tích lũy vậy khi quá trình tích lũy này tích lũy này thì chúng ta biết rằng là gì ạ trong cái nguyên lý của thị trường á các bạn lơ như thế này trong cái nguyên lý mà các bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán á thì các bạn hiểu đơn giản là tích lũy nó sẽ gì ạ nó sẽ cho chúng ta biết rằng là thị trường đi lên dài hay ngắn vậy theo các bạn là nếu quá trình tích lũy như này thì thị trường nó lên dài hay ngắn các bạn có thể comment cho Dũng được không ạ tức là bây giờ chúng ta thấy là trong quá trình tích lũy này đây là đi lên này thì nó đang có một quá trình tích lũy dạng này thì chúng ta nghĩ rằng là cái đoạn tích lũy này thị trường có thể đi xa hay để đi dài được chúng ta cần phải phải phải phải hiểu đơn giản là nếu bình thường một cổ phiếu mà nó tích lũy khoảng độ 6 tháng 3 đến 6 tháng thì thường nó sẽ có một chu kỳ dài cũng khoảng, khoảng 3 tháng thường thì quá trình tích lũy một cổ phiếu nó gì ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ tính trong 3 6 tháng hoặc là tích lũy một năm nhưng không thể là tích lũy trong vòng một hai tháng thì chúng ta gọi là dài được thì ở đây chúng ta gọi là tích lũy nó ngắn vậy quá trình tích lũy ngắn thì nó không thể nào phá vỡ một chu kỳ tăng dài được ba bạn hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 2 đúng không ạ tức là cái quá trình tích lũy ngắn nó không thể đi dài được lý do tại sao bởi vì nó cần phải bổ sung cái cái nguồn năng lượng tức là phải tích lũy được cổ phiếu được nhiều hơn trước khi đi xa hơn thế thì bây giờ một số bạn là là thì tôi tại sao tôi vẫn thấy là có nhiều cổ phiếu mà không tích lũy mà tăng mạnh vậy câu hỏi đặt ra là nếu cổ phiếu mà không tích lũy mà tăng mạnh thì các bạn thấy là những cổ phiếu đó sớm muộn chúng ta phải trả giá như rốt đúng không như rốt thì Dũng đang có kế hoạch làm một cái video về cổ phiếu rốt tức là chúng ta thấy sẽ cho chúng ta hiểu là cái cách tăng vốn như nào trong cổ phiếu rốt từ cách tăng vốn như nào trong cổ phiếu rốt thì các bạn có thể suy luận ra nhiều cổ phiếu đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản trong thời gian vừa qua nó cũng chưa, thực ra nó chơi trò chơi đấu giống hệt như vậy tức là nó tăng vốn một cách gì ạ à, bừa bãi mà chúng ta không hiểu tại sao nó tăng vốn như vậy nên chính vì vậy cổ đông là chính người mà là dính đòn mạnh nhất hay là có những cái cổ phiếu mà tăng vốn nó cũng tăng vốn rất là mạnh như là kể cả những cái cổ phiếu nó có chất lượng thực sự nhưng nếu chúng ta hiểu về việc mà tăng vốn mà gần như là là bất chấp thì phần lớn nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chúng ta bị bất lợi rất là lớn bởi vì trong quá trình tăng vốn thì bản thân là gì ạ đó là cách mà nó pha loãng và cái chủ doanh nghiệp cái cái ông gọi là hội đồng quản trị ông hưởng lợi rất lớn nhà đầu tư cá nhân là gì ạ mất tiền à, chúng ta có một câu chuyện của Coca Cola với với với với gì ạ liên doanh Việt Nam thì Việt Nam thì không có tiền để nộp vào thì mỗi năm nó tăng vốn tăng vốn rồi cuối cùng là gì ạ cái lượng cái lượng cổ phần của gì ạ của chị của Việt Nam ngày càng giảm đi và cuối cùng là nó thâu tóm cái cái công ty Coca-Cola trước đây là công ty nó liên quan đến gì ạ Đó là góp vốn như 50 50 á nhưng sau này Coca-Cola tiếp tục tăng vốn và cuối cùng gì ạ sau một thời gian thì cổ phần nhà nước của Coca-Cola với Việt Nam là không không còn nữa thì giờ chúng ta sẽ nói câu chuyện đấy sau nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vậy bao nhiêu bạn đã chúng ta sẽ nói về sự thật nhé tất cả những cái gì diễn ra chúng ta sẽ nói sự thật các bạn nhìn đấy là gì ạ có phải là sau mỗi quá trình điều chỉnh như này thì Dũng có chia sẻ là cái quá trình hồi này đúng không ạ quá trình hồi này bao nhiêu bạn đã thấy là Dũng có chia sẻ là thị trường sẽ hồi nếu anh chị em đã nghe thì comment số 3 tại vì bây giờ uh, nói như này thì một số anh chị em bảo là bây giờ nói nó mang tính là, là gì ạ nói nó leo hay là mà thứ nhất là nó xảy ra rồi mới nói thì bây giờ nếu bạn nào đã nghe cái kịch bản Dũng đã chia sẻ rồi thì comment số 3 Đấy, nếu nghe rồi thì comment số 3 còn chưa nghe comment số 0 Đấy. tức là ở đây chúng ta thấy là sau khi nó gặp vùng kháng cự đây rất là mạnh thì Dũng có chia sẻ là nó hồi nó giảm như này nó sẽ hồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào góc độ nào đó để chúng ta thấy được cái việc này đây là cái số lượng này số lượng nó và đây cái quá trình kéo lên số lượng này thì cái số lượng này và kéo lên số lượng này chúng ta thấy là đây là cũng là một cái quá trình kéo lên vượt đỉnh nhưng không vượt qua kéo lên vượt đỉnh không vượt qua vậy một cổ phiếu nha một cổ phiếu dao động lớn chúng ta gọi là trong cái những cái dao động thời gian ngắn này dao động lớn như này thì cái cái xu hướng để vượt qua đỉnh này cao hay các bạn các bạn thử comment nhé tại vì cái này là cái mà các bạn tự phân tích để chúng ta sẽ Dũng là người hỗ trợ cho các bạn à, hiểu rõ về cái cái nguyên nhân đó đây là một vùng kháng cự cái cổ phiếu mà nó dao động này tăng này giảm này tăng này giảm vậy cái xác suất để vượt qua cái đỉnh này để tăng mạnh cao hay thấp đấy thế thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là nếu một cổ phiếu dao động lớn trên cái vùng đỉnh này thì nó mang tính chất là rủi ro cao các bạn nha nó mang tính chất là rủi ro cao trừ khi nó có một kịch bản như này thì các bạn lưu ý này trừ khi có một kịch bản như này tức là nếu nó vượt qua cái đỉnh 1340 tức là 1340 và cái vượt qua đỉnh này với gì ạ với một cái điều kiện như này thì chúng ta sẽ thấy là khả năng xác suất thành công rất cao đó là sau khi mà nó gặp cái đỉnh này nó sẽ có đợt điều chỉnh về cái vùng đáy vậy nó điều chỉnh về vùng đáy thì chúng ta phải đặt ra khối lượng nó phải làm sao ạ nếu nó điều chỉnh về vùng đáy thế này anh chị em đặt ra một câu hỏi là khối lượng nó phải như thế nào thì nó sẽ cái khả năng xu hướng nó hồi sẽ tốt nếu trong trường hợp nó về vùng đáy này theo anh chị em là khối lượng thấp đúng không khi nó trả về cái vùng 1285 này khối lượng thấp thì sau đợt thứ ba mà nó tăng khối lượng lớn thì <laughs> xác suất thành công rất là cao anh chị em hiểu không ạ xác suất thành công rất cao nhưng bây giờ chúng ta có biết rằng là nó chạy về nó điều chỉnh về 1285 khối lượng thấp hay không chúng ta biết là không ạ à? chúng ta hiện tại chúng ta biết chưa nên chính vì vậy thì cái việc mà nó đang áp lực giảm như thế này bản thân chúng ta cũng không biết được vậy nếu không biết được thì với nhà đầu tư chẳng hạn nếu chúng ta đang gì ạ à, nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta làm gì và nếu chúng ta đang không nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta làm gì chúng ta phải rõ ràng trong cái mục tiêu của chúng ta chứ không phải là đầu tư sau đó chúng ta cứ bảo là em đầu tư dài hạn một số thông tin tích cực cho thị trường thì chúng ta hiểu đơn giản là thông tin tích cực cho thị trường nó cũng không có tác dụng theo chủ theo những cái gì mà anh chị em mà Dũng đã chia sẻ trong rất nhiều thời gian vừa qua tại sao thông tin tích cực nó lại không hỗ trợ thị trường trong loại này bao nhiêu anh em có thể trả lời câu hỏi này có thể gì ạ à? comment ở phần bên dưới không ạ tại vì cái câu hỏi này là câu hỏi rất là quan trọng với nhà đầu tư nha tức là tại sao cái thông tin tích cực nha thông tin cực kỳ tích cực nó lại không hỗ trợ cho thị trường cho đoạn này nên nếu chúng ta không biết cái điều này thì chúng ta cứ bỏ tiền ra mỗi tháng chúng ta làm công ăn lương lương thì được có thể hai ba mươi triệu sau lại bỏ tiền vào chứng khoán sau lại đốt vào chứng khoán lại đốt lò và sau đó chúng ta mất niềm tin vào thị trường chứng khoán khi chúng ta mất niềm tin vào thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy rằng là mất niềm tin thì gì ạ chúng ta bảo là chứng khoán là gì ạ là cờ bạc cờ bạc là do chúng ta gì ạ cờ bạc thôi anh chị em hiểu không ạ do chúng ta tư duy chúng ta sử dụng cờ bạc để đầu tư chứng khoán thì chúng ta gọi là chứng khoán là cờ bạc còn nếu anh chị em mà đầu tư như chiến lược mà giúp chia sẻ thì không phải là cờ bạc mà nó là gì ạ đỉnh cao của nghệ thuật trong đầu tư thế thì bạn bạn một số bạn đã trả lời rồi đấy tức là nếu mà đây là trong thị trường xu hướng giảm mà đây đã gặp vùng kháng cự mạnh này kháng cự mạnh biến động lớn thì thông tin tốt nó vẫn gì ạ điều chỉnh các bạn nhớ nhỉ thông tin tốt nó vẫn bị bỏ qua điều chỉnh nên các bạn thấy rằng là khi thị trường nó đã là xuống giảm rồi thì thông tin có tốt thế mấy nó vẫn cái điều chỉnh bao nhiêu anh chị em đấy là nếu trong thị trường mà xu hướng tăng đây là xu hướng tăng thì có phải là thông tin xấu covid thị trường vẫn tăng mạnh không ạ vì nó là xu hướng tăng rồi nên tin sơ xấu nó vẫn cứ tăng chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều giai đoạn đây là giai đoạn của năm 2000 2000 nhớ không chắc chắn lắm đây là năm 2016 anh chị em thấy là đây là một cái thông tin rất là xấu nhưng sau đó thì thị trường hồi và tiếp tục tăng tiếp đấy nên ở đây là đây lúc này là anh à, rời khỏi gì ạ liên minh châu âu đấy, thì đây là gì ạ nó sẽ là tại <coughs> nó xấu nhưng nó vẫn gì ạ tiếp tục tăng ok đấy là gì ạ thế đấy chúng ta nhìn đấy là cái góc độ nào đó thì thị trường nó đang có một cái uh, xu hướng là không tích cực thế nên bây giờ Dũng sẽ dành thời gian để phân tích các cổ phiếu cho anh chị em thế nên nếu về thị trường chung thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ nó đang biến động lớn như này nên nếu chúng ta đang đầu tư trong tổng thể nhá sau đó chúng ta phân tích xem là nó đúng như vậy không nhá tổng thể thì rõ ràng là chúng ta đợi phải đợi thêm sóng xong à, xem nó điều chỉnh nó như nào ạ đây là cái chỉ số vn index chúng ta đang thấy là đi lên ở quá trình uh, nếu mà nhìn về khối lượng như này thì nó không phải là tích cực nhá tức là nó đang lên gặp cái vùng đỉnh này mà khối lượng như này nó không phải tích cực và chúng ta thấy là sau khi nó lên nó đi ngang như này thì các bạn lưu ý là quá trình đi lên ngang lên như này thì đây nó không phải là cái độ tích cực của cổ phiếu thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số anh chị em đó là đấy chúng ta một số anh chị em đã hiểu rõ rằng là Dow Chen thì mọi tin tốt đều bỏ bỏ qua hết chính xác luôn ạ à. Đấy, bây giờ chúng ta là một số câu hỏi ban nãy một số bạn có phân tích về dòng chứng khoán từ bây cuối năm có tốt hay không thế thì ờ, để cho các bạn hiểu rõ dòng chứng khoán từ bây cuối năm tốt hay không thì đây là những cái lý lý lý thuyết cũng như là một cái gì à, tư duy quan trọng giúp chúng ta đầu tư thì trước khi để giúp cho anh chị em đầu tư để thành công thì nó cái cái lý thuyết hay là cái cái hệ thống mà Dũng chia sẻ nó không giống như tất cả những hệ thống mà chúng ta đang được học ở ngoài kia à, lý do như thế này lý do như này anh chị em ạ thường thì chúng ta cứ nghĩ là giả sử như là cổ phiếu chứng khoán tại vì thị trường chứng khoán này là nó sẽ là một cái cơ hội tức là mãi mãi thường nó sẽ lên là lên nữa năm nay lên sang năm lên là sang năm lên sang năm lên nữa nên chính vậy chúng ta thôi cứ đầu tư dài hạn cho nó tốt nhưng câu chuyện đây là có một cái cái nguyên lý này các bạn lưu ý nhá nguyên lý như này là sau mỗi một chu kỳ thị trường á các bạn nhá sau mỗi một chu kỳ thị trường đây dũng gọi là chu kỳ thị trường các bạn nhớ này sau mỗi một chu kỳ thị trường đây là những chu kỳ thị trường lớn này đây là một chu kỳ thị trường thì uh, cổ phiếu nó cần một thời gian tích lũy trước khi nó tạo ra một chu kỳ mới đây chúng ta sau mỗi chu kỳ này các bạn có thể quay trở lại rất nhiều chu kỳ khác nhau của cái cổ phiếu chứng khoán chẳng đây là một chu kỳ sau đó nó có thể hồi tạo ra sóng hồi nhưng để tạo ra một chu kỳ mới nó phải mất rất nhiều thời gian đấy tạo ra chu kỳ mới nó mất thời gian và chúng ta có thể quay quan sát bất cứ cổ phiếu nào cũng tương tự như vậy đây là chu kỳ hai chu kỳ liên tiếp đây là cổ phiếu gì ạ nó liên quan đến cổ phiếu dầu khí đúng nhớ không nhầm là năm 2014 là cổ phiếu dầu khí thì lý do cổ phiếu chứng khoán tăng nó phải là do cái chỉ số VN Index tăng tức là ở đây chúng ta hiểu đơn là, là chứng khoán tăng này cái cái dòng chứng khoán tăng thì nó đến từ cái chỉ số vn vn index tăng tại sao chỉ số này tăng thì chứng khoán tăng bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chỉ số này tăng này đây chúng ta gọi là khi chỉ số này tăng thì đầu tiên là công ty chứng khoán cho vay được nhiều hơn công ty chứng khoán là cho vay được nhiều cổ phiếu hơn cái thứ hai là nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn vay thì có lãi được margin nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn thì có lãi được gì ạ có lãi được do sử dụng phí giao dịch và đặc biệt nữa là gì ạ khi mà cổ phiếu tăng thì cái tự doanh của công ty chứng khoán nó cũng tăng và nó dẫn đến là cái cổ phiếu chứng khoán nó sẽ có xuống tăng các bạn nhá cổ phiếu chứng khoán sẽ có xuống tăng ngược lại khi mà thị trường chứng khoán giảm chúng ta phải hiểu là khi thị trường chứng khoán giảm thì đầu tiên là chúng ta thấy là cái tỷ lệ giao dịch của thường là trong quá trình tăng là các công ty chứng khoán này nó có một cái phần, phần nữa nó bắt đầu làm cho cổ phiếu bất lợi đó là gì ạ thường trong quá trình tăng anh chị em có thể comment là họ chứng khoán họ làm cái điều gì nữa họ làm điều gì nữa có cái gì ạ có phải là anh chị em có thể comment là khi mà thị trường tăng cổ phiếu ngân hàng tăng thì họ sẽ xử làm cái điều gì nữa về khi mà thị trường giảm nó bất lợi nữa ạ họ làm điều gì ạ họ tăng vốn và anh chị em thấy rằng là có phải trong bất cứ chu kỳ trường nào thì họ bắt đầu phát hành giấy đấy một số anh chị em đã nhìn thấy là họ phát hành giấy phát hành thế thì khi tăng vốn thì rõ ràng là khi thị trường giảm đúng không thị trường giảm vốn thì vốn nó tăng rất mạnh thị trường giảm lợi nhuận thì đã, đã giảm rồi lợi nhuận do phí giao dịch giảm rồi lợi nhuận margin đã giảm rồi tiếp theo là lợi nhuận gì ạ à? lợi nhuận tự doanh nữa giảm nữa nên chúng ta thấy là cổ phiếu nó sẽ chứng khoán nó có xu hướng gì ạ xu hướng làm sao giảm bằng hay là giảm mạnh hơn các bạn nhớ nhé là cổ phiếu dầu khí, chứng khoán nó có xu hướng là giảm mạnh hơn so với thị trường anh chị em có hiểu không ạ bởi vì margin giảm do gì ạ thị trường nó giảm cái thứ hai là gì ạ tỷ lệ đầu tư rủi ro tức là cái cái chi phí văn phòng nó vẫn như nhau trong khi đó thì ạ phí giao dịch nó giảm đáng kể cái thứ ba là tự doanh bị thua lỗ rất nặng nên dẫn đến cổ phiếu sẽ bị giảm và đấy chính là chúng ta thấy là giảm đó ở như này câu chuyện ở đây đó gì ạ bây giờ các bạn thử xem nhá đây chúng ta lấy đây là cái thị trường chung thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại tại vì Dũng phân tích cái cái cái, cái cổ phiếu về chứng khoán như vậy anh chị em đã hiểu chưa ạ Hello thì mình đã hiểu cái điều này chưa ạ để anh chị em hiểu comment số 1 cái ạ là cái xu hướng cổ phiếu dầu khí à cổ phiếu gì ạ cổ phiếu chứng khoán đấy vậy khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu chứng khoán thì anh chị em đừng phân tích cổ phiếu chứng khoán mà chúng ta phân tích thị trường chung chúng ta phân tích thị trường chung xem nó đang tăng hay là giảm chứ không phải là chúng ta phân tích về cổ phiếu chứng khoán bởi vì chúng ta phân tích cổ phiếu chứng khoán thì nó không giúp cho chúng ta định hình được cái xu hướng của gì ạ, cổ phiếu đó như nào bởi vì nhiều lúc chúng ta dựa vào phân tích kỹ thuật chúng ta phân tích thôi thì đấy là cái mà chúng ta học về học câu chuyện thứ hai đây câu chuyện này thực ra là các bạn cũng không ai người ta tiết lộ cho bạn đâu đấy, thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu bình thường các bạn là chủ của SSI nha các bạn phải nhớ là các bạn đầu tư thì các bạn nên nhớ là các bạn phải là đứng ở vị trí của big boy hôm nay bao nhiêu bạn đã thấy là hôm nay chúng ta đọc cái cái bài báo mà của bác quyết bác phát hành vốn ra phát hành nhá phát hành về tăng vốn của cổ phiếu rốt và sau đó thì từ từ một có một tỷ tư đúng không một tỷ tư vốn ban đầu và sau đó thì bác phát hành và bác chiếm dụng được bao nhiêu bao nhiêu tỷ ạ bạn bác có một tỷ tư tỷ rưỡi rồi sau đó bác phát hành phát hành phát hành và cuối cùng bác kiếm được bao tiền ạ anh chị em có nhớ cái bài báo hôm nay không ạ vậy tại sao có rất nhiều nhà đầu tư chúng ta vẫn gì cố chấp để mua cổ phiếu như vậy tại sao có rất nhiều nhà đầu tư lại tiếp tục bỏ bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu vậy và thực tế là bây trên thị trường họ vẫn đang bị như vậy đang bị như vậy bởi vì thực ra là nhà đầu tư chúng ta gì ạ họ vẫn thậm chí là họ biết cái điều này họ biết cái điều này nhưng họ nhiều lúc là họ cứ tham gia để gì ạ mong là mình khôn hơn thằng khác thằng khác sẽ mắc bẫy của mình có như vậy không ạ bao nhiêu anh chị em đã từng có suy nghĩ như vậy comment số 3 đúng không ạ bản thân trước đây dũng cũng cũng nghĩ như vậy chứ không phải là các bạn thưa ngày xưa mình cũng có những cái tư duy như vậy tức là mình đầu tư là mình à, mình làm sao để khôn hơn người khác khôn hơn người khác tức là mình bọn nó có thể là bị thế nọ thế kia nhưng mình mình nghĩ là mình có phân tích kỹ thuật mình nghĩ là mình hiểu hơn và mình hô khôn hơn thằng khác nên thực tế là cuối cùng là gì ạ mình bị nhà cái vặt chứ không phải là ai vặt tất cả chúng ta đều là gà hết cho cho gì ạ nhà cái nó vặt thì về cơ bản dũng sẽ phân tích cái cách gì à, tăng vốn của cổ phiếu như này và các bạn sẽ nhìn thấy một loạt các cổ phiếu vừa rồi trên thị trường chứng khoán rốt là một điển hình thôi nhưng thực tế là gì à, phần lớn chúng ta đều nạn nhân mà chúng ta không biết đâu kể cả cổ phiếu này à, kể cả cổ phiếu này nha các bạn nha. thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái cách thức mà ông nhà cái ông làm là như nào vậy từ từ hỏi đó là ông nhà cái thì ông có phân ông có hiểu về thị trường chung ạ ông có đánh giá được thị trường chung không ạ ông rất hiểu rõ về thị trường chung ông có cả một đội ngũ hùng hậu để phân tích xu hướng thị trường để phân tích kinh tế vĩ mô để phân tích mọi thứ nên chính vì vậy thì cái việc mà gì ạ nó sẽ có một cái lượng lớn họ sẽ thu gom ở đây họ thu gom ở đây họ tiếp tục thu gom ở đây khi mà họ thu gom ở đây một lượng lớn ở đây thì họ làm gì ạ có thể thu gom hai cách một là thu gom công khai các bạn nhớ nhỉ thu gom công khai đó là thu gom mà chúng ta gọi là thu gom mua cổ phiếu quỹ còn hình thức thu gom khác là thu gom thì không công khai đó là mở nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để thu gom ở đây và cái cách thu gom không công khai này là cách nhà đầu tư sẽ dùng bởi vì họ nắm được thông tin của cổ phiếu này họ nắm được mọi thứ rồi và chúng ta thấy là sau khi họ thu gom xong thì chúng ta thấy ở phía trên này điều gì đang diễn ra đây chúng ta để ý một chút là phía trên này điều diễn diễn ra thì chúng ta nếu bạn anh chị em là để ý một chút thì bắt đầu họ đã bán một nhịp ở đây rồi một phần ở đây rồi và tiếp tục thị trường lại tiếp tục kéo lên và chúng ta lấy là họ tiếp tục bán ở đây và thị trường tiếp tục đi lên các bạn nhìn vào file an các bạn biết họ đã bán một phần ở đây và vì thị trường nó mạnh quá thì họ tiếp tục bán một phần đây nhưng trong quá trình bán ở phía trên này chúng ta nhìn thấy họ vẫn bán nhưng trong quá trình họ bán thì họ làm gì nữa anh chị em phải hiểu này trong quá trình họ bán cổ phiếu ra thì họ làm gì nữa chúng ta phải hiểu cái điều này trong quá trình bán cổ phiếu ra thì họ có một điều gì nữa mà chúng ta thấy họ làm xong xong ạ chúng ta không hiểu bài toán này thì chúng ta cứ thấy được là tại sao cổ phiếu lên mãi mãi có ai để ý không ạ họ phát hành song song đúng không ạ có tăng vốn xong xong đây chúng ta đã bắt đầu tăng vốn đến đây tiếp tục tăng vốn nữa và câu chuyện đây là gì ạ họ bán cổ phiếu ra nhưng họ vẫn lại tăng vốn đấy là cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ rằng và chúng ta nhìn lấy một bài toán tiếp tục là sau khi họ lãi một khoảng lợi nhuận lớn ở đây rồi nhá họ tăng vốn lãi lợi nhuận lớn này rồi thì cái câu chuyện ở đây là gì ạ nếu bây giờ chúng ta bỏ ra một nghìn tỷ và đến đây chúng ta được mình 10.000 tỷ thì trong cái giai đoạn này nếu chúng ta phát hành ra anh chị em phát hành ra mà cổ phiếu rơi nếu anh chị em phát hành ra cổ giai đoạn này cổ phiếu rơi thì điều gì diễn ra nếu chúng ta phát hành cổ phiếu ở cái thời điểm này mà phát hành với giá là 15 mà cổ phiếu rơi thì chúng ta làm gì ạ chúng làm gì ạ? Cái quá trình này phát hành ra này mà cổ phiếu rơi chúng ta làm gì ạ? Thường chúng ta bỏ cọc đúng không? Và anh chị em đã bỏ cọc ở cổ phiếu ở đoạn này. Khi chúng ta bỏ cọc tức là cái mà chúng ta mua quyền là 15 chúng ta sẽ bỏ đúng không? Không ai mua thì ai là người mua ở đây nào ai là người mua ở đây ai là người mua hết cái cái ế cọc đó ai là người mua thế thì vấn vấn đề là chúng ta bỏ cọc ế thì chúng ta có phải là thông tin ai là người mua anh chị em phải hiểu là ai thông tin ai là người mua big boy chúng ta biết là ai không con trai của ông Hưng mua hết số cọc này 500 tỷ và bây giờ mua số cọc đấy họ bán luôn đúng không ạ họ bán luôn được và họ đã lãi được gì ạ từ 15 này mua xong thì nó về bán luôn được mà chúng ta có đọc thông tin không ạ có ai đã đọc thông tin cái này không ạ nên vì chúng ta không đọc thông tin chúng ta không biết không biết chúng ta gì ạ à? trở thành nạn nhân mãi mãi là nạn nhân thế thôi bởi vì thứ nhất nó giảm chúng ta không có tiền để đặt cọc vào nhưng chúng ta lại vẫn tí cứ gì ạ à? tại sao chúng ta bán trước đi tại sao chúng ta bán trước đi thế thì ở đây có một cái bài bài toán quan trọng ở đây để chúng ta học được bài học này đó là trong chu kỳ giá giảm mà cổ phiếu phát hành thì phải làm gì ạ à? nhưng nó kéo lên đây nó dừng đứng tấn này đây này. nó kéo lên đứng tấn sau đó gì ạ à? cổ phiếu về là người ta bán được bây giờ nó kéo lên đây nó đứng tấn về nó chỉ về về 20 này họ đã lãi rất lớn rồi nó về chỉ về về 17 họ đã lãi lớn rồi anh chị em hiểu không ạ thế thì chúng ta phải hiểu đấy là trong chu kỳ giảm mà công ty phát hành cổ tức bằng cổ phiếu thì nó gì ạ à? chúng ta nhận cổ tức là chúng ta càng ngày là thành gì ạ à? tức cổ anh chị em mới hiểu không ạ tức là trong cái quá trình mà nó phát hành mà nó rơi mà chúng ta nhận bằng cổ tức là chúng ta sẽ gì ạ à? tức cổ đấy ạ à. đấy chúng ta phải hiểu đấy nhưng bây giờ câu hỏi là trong chu kỳ giá tăng thì chúng ta làm gì ạ nếu mà chu kỳ giá tăng thì cổ phiếu được phát hành cổ phiếu phát hành thì chúng ta phải làm gì nếu có dấu hiệu trong quá trình phát hành thì chúng ta mua cổ phiếu trong quá trình phát hành đó nhà mình có hiểu không ạ tức là cái cổ phiếu đang được phát hành mà nó đang trong chu kỳ giá tăng thì chúng ta gì ạ mua và hưởng quyền trong chu kỳ giá tăng vậy đây là một cái bài toán mà anh chị em cần phải nắm rõ được chứ không phải bị nhà đầu tư sẽ gì ạ à? chúng ta thần nạn nhân rất là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân trong quá trình đầu tư để bao anh chị em đã học được bài học này rồi có thể comment cho số 10 đúng không ạ bây giờ Dũng có được 13 like thì anh chị em like cho Dũng thêm một vài like Dũng đang đào hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận và không bao giờ bị mắc lại nữa comment like cho Dũng số 10 đã like like giúp Dũng một số 10 like và ờ, cho Dũng một cái like đấy đấy là chúng ta gọi là chiến lược đầu tư thế thì ở đây chúng ta thấy là họ có thể gì ạ vì họ lãi ở đây lớn nên họ có thể sử dụng ít tiền để kéo lên để bán tiếp được không ạ đúng không họ sử dụng một ít tiền nữa ạ họ kéo lên bán tiếp nên chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta bị thua lỗ đương nhiên thế thì về câu chuyện đấy này nếu bạn nào mà học của Dũng bạn đã học của Dũng rồi thì bạn biết rằng là nếu cổ phiếu này có hình thành mô hình vai đầu vai được không ạ đấy các bạn nhìn nhá cái cổ phiếu này có thể hình thành mô hình vai đầu vai được không đấy thế thì chúng ta cần phải xem là mẫu hình vai đầu vai Dũng phân tích một vài cổ phiếu để anh chị em có cái góc nhìn tổng thể thì khi mà cổ phiếu này nó có cái vai lớn này bên này đây là vai lớn khối lượng lớn này và khi mà cái cổ phiếu này nó cũng hình thành cái vai nhưng nếu cái vai này mà nó dao động khối lượng lớn mà nó không tăng giá thì chúng ta hãy tránh xa nó bởi vì cái vai này thường nó sẽ rất không tức là nhìn thì bảo là à đây là vai vai đầu vai và các chuyên gia thì họ phân tích là đây cổ phiếu mô hình vai đầu vai sau đó họ sẽ bảo là nếu cổ phiếu này tăng thì mua đúng không có phải đấy không ạ tức là đây là vai vai bên này nó hơi lệch một chút nhưng có phải là nếu cổ phiếu cứ như này họ vẽ ra mô hình vai đầu vai và sau đó cổ phiếu tăng chúng ta mua thực tế gặp những mẫu hình như này thì xác suất rủi ro chúng ta rất là cao xác suất rủi ro rất cao thường thì nó vẫn có thể tăng nhé thường nó vẫn có thể tăng tăng tí Đấy, thường nó tăng lên một đôi chút thôi nhưng sau đó thì không hiểu sao nó lại tiếp tục rơi và chúng ta thấy là ô tại sao bảo là mô hình vai đầu vai nó đúng mà nó lại lại không thành công thì bởi vì chúng ta không hiểu bản chất thường mẫu hình vai đầu vai cổ phiếu một là gì ạ nó tạo ra tăng rất mạnh này và sau đó nó phải tạo ra cái sự siết chặt về giá ở phía phía này tức là không có cung cầu bán ra nữa nó phải cũng phải siết chặt về giá này thì khi mà xác nhận ở phía trên này thì xác suất thành công rất là cao còn nếu mà nó vẫn còn khối lượng khổng lồ như này khối lượng khổng lồ trong quá trình để để nó kéo vượt thì cái tỷ lệ thành công rất là thấp đấy là cái bài tập mà các bạn cần phải nắm rõ được ok đấy là cái cổ phiếu nên về cơ bản các bạn thấy rằng là nếu các bạn phân tích về cổ phiếu dòng chứng khoán thì chúng ta cần phải nắm rõ xem là cái dòng nào nhóm nào có thể dẫn dắt thị trường trong thời gian tới nếu chúng ta chưa tìm được nhóm nào dòng nào thì chúng ta không nên kết luận là cổ phiếu chứng khoán sẽ tăng bởi vì cổ phiếu nó đến từ gì ạ margin phí giao dịch và đặc biệt là đến từ tự doanh nếu ba cái nguồn đấy mà nó không có lợi cho cái cổ phiếu chứng khoán thì rõ ràng là chúng ta nên đứng ngoài ok chúng ta anh chị em nào hỏi một câu hỏi tiếp tục đi ạ cũng sẽ trả lời cho chúng ta một vài câu hỏi nữa ok à, phân tích cổ phiếu SHB ok thế cổ phiếu SHB SHB đây là cổ phiếu SHB thông thường các bạn lưu ý này khi cổ phiếu mà nó đây là một cái xuống tăng nhé xuống giảm các bạn nhé xuống giảm thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu cổ phiếu mà nó tăng khối lượng cực kỳ lớn cái có thể nó trần nha có thể nó trần thì nó tốt hơn so với giờ tăng khối lượng lớn là dù khối lượng ở đây nó khoảng độ 30 triệu trần vẫn là lớn so với đây và bây giờ 50 triệu gần 50 triệu với trần thì cái nào tốt hơn cái nào tốt hơn ạ ở đây chúng ta sẽ nhìn vào hai góc cạnh nếu khối lượng đây là lớn chúng ta gọi là dấu ấn các bạn nhớ nhá dấu ấn tại vì chúng ta đã có nhiều dấu ấn ở đây đây là một dấu ấn đầu tiên có dòng tiền lớn tham gia vào và quá trình rút bỏ tích cực đây là một những cái dấu ấn này nó không rõ ràng lắm và rút bỏ khối lượng gì ạ siết chặt thì cái điểm nhấn này là tích cực vậy chúng ta nhìn này anh chị em để ý một chút này không ai dạy chúng ta điều này rồi chúng ta nhìn cái điều này làm sao chúng ta nhìn đến điểm này sao anh chị em comment cho mình cái cái cái cái chúng ta đang học được đấy anh chị em nhìn thấy điều này sao đó đây đây sau mỗi quá trình điều chỉnh này chúng ta nhìn thấy điều gì đấy ạ cái đoạn này này khối lượng rất thấp tức là không ai bán ra và sau đó nó có một cái điểm nhấn khối lượng lớn tương tự như vậy dù ở đây nó cao như cái điểm nhấn này không đủ mạnh hoặc là ở đây vậy nếu chúng ta để ý một chút khối lượng như này thì cái khả năng xác suất để kéo mạnh lên có cao không ạ khối lượng như này này tức đây là điểm nhấn dấu ấn tích cực thì vậy nếu mà nó đang tiếp tục diễn biến là cái khối lượng ở đây nó vẫn còn đây cho ta nhìn này vẫn còn trên thôi nhỉ 13 triệu cổ phiếu thì cái việc mà để xác suất thành công khi nó kéo lên này cao hay thấp ạ cao hay thấp ạ cứ cho là nó kéo thành công kéo thì ngày mai nó kéo vượt qua cái đỉnh này đi ạ thì theo các bạn cao hay thấp ạ nó sẽ là thấp bởi vì khối lượng này lớn Đấy, cách chúng ta phân tích về đà nó như vậy đấy chúng ta nhìn một cổ phiếu khác BIDB anh chị em để ý này đây là quá trình rũ này tiếp tục rũ và cuối cùng chúng ta là đây là quá trình rũ điều gì diễn ra đấy sau quá trình rũ điều gì diễn ra đấy ạ đấy là điểm nhấn quan trọng thì vì cái cái điểm nhấn này này sau mỗi quá trình rũ như này điểm nhấn này thì cái độ này nó là an toàn các bạn mua ở đây bao giờ an toàn cực kỳ luôn bạn mua ở đây là an toàn vì nó cạn kiệt không ai bán ra rất an toàn đấy là an toàn thế chúng ta lưu ý này thế thì bây giờ cổ phiếu này cũng tương tự vậy đây là dấu ấn này vậy nếu mà trong trường hợp mà nó siết chặt giả sử cái điểm nhấn này mà nó tăng mạnh này thì chúng ta còn để có một sóng đôi chút sóng nếu mà sau khi rũ bỏ đôi chút sóng nhưng thực tế nó cũng không phải an toàn lắm bởi vì những đề này, này đây là nhá sau khi nó lên này từ đáy này lên Đấy. đây là một nền ở đây là nền thứ hai thì cái nền này nó sẽ không an toàn nữa. cái nền thứ ba sẽ đi không an toàn nữa ở đây một bạn có hỏi rằng là gì ạ bây giờ một cái câu hỏi này rất là thú vị ạ bạn là Trần Tuấn Huy nếu SE SI phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức trong đoạn này là tiêu cực vậy các cổ phiếu chứng khoán khác phát hành tăng vốn có tốt hay không theo anh chị em là có tốt hay không thế thì bây giờ chúng ta cần phải gì ạ chúng ta cần phải nhìn rõ bản chất nha anh chị em nha cần phải rõ bản chất chứng khoán nó lên nó đến từ đâu chúng ta tìm nhân quả chứ chứng khoán lên nó đến từ đâu cái cổ phiếu chứng khoán lên nó đến từ đâu ạ nó đến từ gì ạ phí giao dịch margin nó đến từ gì ạ số lượng người giao dịch nó đến từ tự doanh nên tất cả ba cái điều này nó làm cho lợi nhuận của công ty chứng khoán tốt khi nó làm cho lợi nhuận công ty chứng khoán tốt vì tự doanh margin phí giao dịch thì nó cổ phiếu tăng nhưng bây giờ nếu trong trường hợp mà thị trường mà nó không tạo ra cái điều đó thì nó gì ạ à? nó sẽ bất lợi thì ở đây chúng ta cần phải hiểu đơn giản như này tại vì chúng ta nếu chúng ta nghe nó chưa rõ có phải là trong mỗi một cái đoạn thị trường giảm như này HCM đi ạ thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu có những cái đợt hồi đúng không ạ đây có những đợt hồi tất cả những đoạn này khi thị trường giảm nó đều có những đợt hồi đều có những đợt hồi này tức là thường thì cổ phiếu thị trường vẫn cứ kéo lên để nó bán tiếp thường kéo lên hồi bán tiếp nên chúng ta cảm nếu bình thường nếu chúng ta đang giao dịch ở đây chúng ta cảm giác đây là chúng ta bị mất chi phí cơ hội thường ở đây chúng ta đến đoạn này chúng ta cảm giác mình, mình đang bị mất chi phí cơ hội và thường thì những cái đợt như này chúng ta cảm giác chúng ta đang bị mất mát một cái điều gì đó bởi vì nhìn về cái đáy này thì chúng ta thấy là trên đỉnh này đáng nhẽ chúng ta phải kiếm được lợi nhuận những câu chuyện là cái hành vi chúng ta có có mua đáy này không có biết xác nhận đáy là không có biết đây là điểm đáy không thì chúng ta cần phải gì ạ phải nắm rõ được sử dụng cái nguyên lý nào phương pháp nào để cho đầu tư không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là cổ phiếu nó bất lợi đây nó bất lợi này nhưng nó có có đợt hồi và chúng ta nhìn thấy ngay ở đây nó là gì ạ cổ phiếu khối lượng lớn như này nó không tăng khối lượng lớn này không đang thì vấn đề nó đang bất lợi cho cổ phiếu này còn uh, có buổi thì Dũng sẽ phân tích cho các anh chị em biết rằng là lý do tại sao những lần nó hồi hồi như là tại sao nó phải hồi à, mua trong phiên lúc nào cũng có lợi thì thực tế là gì ạ cái này nó phải liên quan đến một yếu tố đó là cổ phiếu nó hoàn thành mẫu hình hay chưa thế thì bây giờ hôm trước có một bạn bạn có hỏi rằng là bây giờ ông cứ nói về quá khứ nó không nói về tương lai thế thì bây giờ hỏi nhé các bạn nhé nếu mà phân tích một cổ phiếu thì một cái câu nói câu nói nổi tiếng của một cái nhà đầu tư chúng tôi dũng gọi là thiên tài mà dũng thấy là hay nhất từ trước đến nay nếu anh chị em hiểu được cái câu nói này thì nó sẽ gì ạ à, có thể giúp chúng ta à, có thể lý giải được câu chuyện đó là gì tại sao chúng ta lại phân tích về quá khứ mà mà nếu phân tích về quá khứ thì mới biết được tương lai câu nói này là câu nói của O'Neill nhà đầu tư thành công không phải là nhà đầu tư biết tương lai cổ phiếu nó như thế nào mà nhà đầu tư phải biết hiện tại này hiện tại này là cổ phiếu đang như thế nào và quá khứ gần đó nó đang như thế nào hiện tại cái hiện tại hôm nay nó đang như thế nào và quá khứ gần đó như thế nào chứ không phải là biết tương lai như thế nào thường chúng ta dự đoán tương lai nó không đúng thế thì ở đây một số các bạn bảo lịch sử luôn lặp lại nhưng bây giờ tôi hỏi là tại sao lịch sử luôn lặp lại à, tại sao lịch sử lại luôn lặp lại vậy chúng ta phải hiểu một nguyên lý này là chúng ta sẽ thành công này có phải là để cổ phiếu tăng thì nó phải làm gì ạ để cổ phiếu tăng nó phải làm gì ạ nó cũng không phải là tâm lý không thay đổi chúng ta hiểu sâu gốc hơn về nó chúng ta hiểu đơn giản này có phải bây giờ nhá bây giờ chúng ta hiểu đơn giản này bây giờ nếu anh chị em nhà mình có nhớ tại vì thôi chúng ta Dũng sẽ giải thích một câu chuyện này trước khi mà chúng ta dừng hôm nay tại vì anh chị em có nhớ là người ta đi muốn đầu cơ đất thì người ta làm nào nếu người ta muốn đầu cơ đất ở một vùng nào đó giả sử như chúng ta thấy là đầu cơ đất ở vùng Đà Nẵng đầu cơ đất ở Vân Đồn đầu cơ đất ở Phú Quốc thì người ta phải làm nào ạ người ta phải làm gì ạ đội lái nhưng chúng ta cần phải hiểu người ta phải làm gì ạ Có phải người ta phải gom hết đất không ạ người ta phải gom đất xung quanh đúng không người phải thu gom đất xung quanh đúng không đầu tiên là cái bước đầu tiên người ta phải thu gom thu gom sau khi thu gom thì họ mới tạo ra câu chuyện lúc này họ làm gì ạ họ sẽ xong thu gom họ bán đúng không họ sẽ bắt đầu bán họ gọi cho chúng ta bán sau đó chúng ta không mua thì hôm sau nếu chúng ta hỏi lại cái mảnh đất đấy họ bảo nào ạ hôm sau nếu chúng ta hỏi đến ở đấy họ là bán rồi và bây giờ em có một mảnh rẻ hơn còn giá tốt hơn ai có mua thì gì ạ em bán cho thế thì sau đó chúng ta gì ạ vẫn nghi ngờ vẫn nghi ngờ đúng không vẫn nghi ngờ thì lúc ấy chúng ta gì ạ sau đó thì hôm sau nó bảo là bây giờ nó vừa bán mảnh đó lại bán ra cao hơn rồi và thực tế là trong quá trình mua bán đấy tất cả quá trình mua bán đấy hợp đồng vẫn ký là là mua bán gì ạ tất cả cái quá trình mua bán đó và những hợp đồng vẫn được ký đó là mua bán của họ với nhau và để tạo ra sự thanh khoản tạo ra cái gì ạ sự tăng giá đấy là cái cách thức họ làm và sau khi họ thổi giá lên nước cao rồi thì tự nhiên là gì ạ những cái mảnh đất giá thấp những mảnh đất mà họ mua có thể đẩy giá lên rất nhanh và đấy chính là cái cách mà họ làm thì trong đầu tư cổ phiếu chúng ta nhìn thấy rằng gì ạ chúng ta thấy là có một vài cổ phiếu nó thổi lên một cổ phiếu đúng không thẳng đứng lên Sau chúng ta nhìn vào một cổ phiếu khác họ gom hết rồi mà họ gom hết rồi cái vấn đề là có cái trình gom cổ phiếu gom cổ phiếu một cổ phiếu gom hay chúng ta gọi là tích lũy vậy khi mà cổ phiếu đang được gom như này thì gọi là gì ạ nó cho chúng ta biết là nhà cái mua nhiều ít đúng không anh em hiểu không ạ khi mà cổ phiếu mà nó đang thu gom như này thì có phải là cho chúng ta biết là cổ phiếu này đang được thu gom còn nhiều ít đúng không ạ đặc biệt anh chị em nào nắm rõ được mẫu hình gì ạ biên độ thu hẹp anh chị em sẽ hiểu rõ là cái quá trình nó đang thu gom còn được nhiều hay ít cổ phiếu trên thị trường bởi khi mà chúng ta dự đoán được cái lượng mà thu gom được đã hết rồi dựa trên quá trình tích lũy thì có phải chúng ta có thể dự và thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể biết được tương lai nó như nào không? Nên nếu mà chúng không nắm rõ được cái thời điểm hiện tại và cái quá khứ gần đây nhất là cổ phiếu đang tích lũy hay đang được thu gom thì chúng ta sẽ không thể nào biết được cổ phiếu nó tăng như nào và đấy chính là cái gì ạ cái kết cho rất nhiều nhà đầu tư khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu bảo cổ phiếu rất là tốt có nhiều cổ phiếu bảo rất là tốt nhưng chúng ta thấy là chúng nó mua vào ba bốn tháng không lên thậm chí là hàng năm nó không lên thậm chí là hàng, hàng chục năm nó không lên thậm chí là sau một thời gian nó gì ạ nó rơi vào tình trạng đó là gì cổ phiếu được bị bị bị báo cáo tài chính à, bị có vấn đề nào đó nên dẫn đến gì ạ bị lôi ra tức là bị bị sàn không cho giao dịch nữa giống như rốt vừa rồi giống như flc à, có nhiều cổ phiếu lắm nên các bạn cần phải cảnh giác trong cái việc mà thiếu kiến thức thế thì à, hôm nay thì ờ, cũng không chia sẻ hết được anh chị em à, nên à, trong những chương trình tới thì Dũng cũng sẽ làm những video chẳng hạn video tại sao cái cách mà anh chị em muốn Dũng chia sẻ bao nhiêu anh chị em muốn Dũng chia sẻ một cái câu chuyện một cổ phiếu rốt cách mà nó làm giá mà nó đẩy giá như nào có thể comment số 1 được không ạ tức là chúng ta lấy một cái cổ phiếu như vậy để chúng ta làm một cái cái cách thức mà anh chị em nắm rõ được tại sao lại phát hành như vậy tại sao lại lừa được một số lượng lớn nhà đầu tư như vậy tại sao nhà đầu tư lại bị mắc lừa như vậy tại sao lại ở ờ, chúng ta ở trong trạng thái như vậy và cái câu chuyện này là câu chuyện mà chúng ta nhìn từ cái câu chuyện này anh chị em có thể nhìn thấy được hàng loạt các cổ phiếu hiện tại đang làm như vậy rất nhiều rất nhiều luôn nên Dũng sẽ làm một cái cái câu chuyện như vậy làm cái cách thức như vậy để anh chị em có thể tự dự đoán ra rất nhiều cổ phiếu khác nhá tự dự đoán ra nhiều cổ phiếu khác thế thì video tới đây chúng sẽ làm để cho chúng ta dự đoán được xem là tại sao họ phát hành như vậy thế thì trong cái việc mà họ phát hành mà nhà đầu tư chúng ta lại mắc phải thì đấy là lý do chúng ta bị thua lỗ hoặc là chúng ta bị kẹt thì ok thế thì ờ, hôm nay thời gian cũng đã tiếng rồi thì ờ, anh chị em nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là cho Dũng một like đúng không cho Dũng một like phần dưới và comment